biết Tình yêu anh không ngọt ngào Những điều mà đối với anh là cất trong tim và tình lòng vào Ánh mắt hồn nhiên thật dễ chịu vẫn tắt về câu thật dễ hiểu Anh ôm từng từ lắm về chiều Muốn vẽ nên câu chuyện thề yêu Giờ anh không được như người ta Vì những lời hoa mỹ nghe ngân vang trong lời ca Làm tim vàng nở đổ đỏ sắc thắm năm mười hoa Rồi đến với nhau lâu mi mắt đành vội đành tình cũng rời xa Ê. Người như anh có mấy tài tình Cuộc sống vì cảm xúc và cũng chẳng có đặc sắc ngoài hết nó là nhìn một ngày mà cửa sổ ở trong tim được em đón chào lại mình nhờ Hòa thiên lý đang dần đang sắc màu Chắc bây giờ mới biết chuyện thành duyên ta sẽ bắt đầu Cứ người tình yêu đẹp đâu ai ngờ là giấc đâu Một phía không giữ thì chính ta 2 giờ đêm Nhìn hàng cây đu đưa xuất khẽ lên đêm bờ thềm Điệu thuộc lá trong tư duy tư là em Đó phải không nhìn nước và sông mình bước để trong Ngóng trở với không ấy Tình nhớ thương giờ tìm về là tình vấn vương Chúc mình say tặng cảm giác cho thị trấn xương Từng bức tường trắng như đang siết vào nhau Những dòng tin nhắn cứ thì thầm viết vào đâu ấy Đến sau được phép chờ và mời đón chào Mến nhau khi tình cờ xa vời ngọn cao Nên chạy cùng tâm nhiệt độ chung chuyện đã trước khi Nhanh hồng phai sắp thấm dần đã uống tan Hết đêm nay